thì ờ, những cái tính năng an toàn cơ bản của nó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa thì cái tính năng mà khóa ga khi nước cạn nồi á thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái đây nè que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga lại còn có một số bếp á có một số bếp thì nó sẽ ờ, có thêm cái nút 3 giây điển hình như ờ, ở cái dòng bếp này Paloma này thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến phía bên phải này từ 250 lên 300 độ giúp cho ta kéo dài được cái thời gian để mà rang hoặc là chiên rang chiên hay là nấu những món có nhiệt độ cao được một tí nhưng nó cũng sẽ khóa ra khi nhiệt độ đủ 300 thì để khắc phục cái vấn đề đó thì shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang như bếp này đây các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái để bật tính năng rang đó lên thì ở cái que cảm biến phía bên phải này nó sẽ không có chịu ờ, khống chế cái nhiệt độ nữa các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn bếp mà nó có cái nút 3 giây á như bếp này đây thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến nó lên lên thì tôi sẽ tích hợp vào cái que cảm biến đó vào cái nút 3 giây đó đó còn khóa ga mà khi nước cạn à, tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến giống như cái đầu mỏ hàng này đây khi mà ngọn lửa không làm nóng trực tiếp lên cái đầu cảm biến này thì bếp nó sẽ khóa ga chỉ sau 5 đến 7 giây thì đây là một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản đó bạn nào mà đã không có nhu cầu hay là mình đã lựa chọn cho mình một cái dòng bếp ưng ý nhất thì mình có thể à, chụp hình lại vị trí ngay con đó các bạn có thể gửi kèm cái hình đó với cái mã số này trên cái con đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết đến cho các bạn xem các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc Facebook đều được ở số 1 này đây thì đối đối với một số dòng bếp nút xoay trước thì đây giá 1 triệu 7 nè nút xoay có mặt men chống xước số 2 cũng là dòng mặt men chống xước đã được gắn công tắc rang bếp này được sản xuất vào năm 2017 giá của nó chỉ có một triệu rưỡi thôi do cái mặt trước này nó đã bị ố đây thì tôi sẽ đưa ra một cái mức giá ờ, rẻ nhất để cho các bạn dễ lựa chọn số 3 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 4 mặt sơn à, mặt tráng men chống xước giá 1 triệu 8 sẽ gắn cái công tắc rang tích hợp vào nút 3 giây số 5 giá 2 triệu rưỡi mặt men chống xước sẽ được gắn công tắc rang vào số 6 giá 1 triệu 6 đã được gắn công tắc rang đến với dòng bếp nút nhấn thì đây là dòng bếp Trinai giá 2 triệu 2 số 9 mặt men chống xước giá 32 triệu 2 đây là dòng bếp Paloma tiếp theo cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp đến sẽ đến với là dòng bếp mặt kính full chức năng số 13 Rinnai thì nó sẽ có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà ở bếp nướng á, thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm đối với bếp này thì phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp khép đối cánh cửa lại đây cửa tiếp theo số 14 dòng bếp Rinnai cũng có mặt kính cường lực viền là bằng inox thì nó cũng có những cái chế độ nấu nướng như những dòng bếp khác số 15 cũng là dòng bếp Rinnai nướng một tầng lửa có hẹn giờ nướng giá chỉ một chỉ là 4 triệu rưỡi thôi số 8 ờ, số 16 giá 9 triệu hẹn giờ được cho cả hai bếp nấu đây đây là dòng bếp của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông tiếp theo đến với dòng bếp uh, âm số 18 mặt kính cường lực tràn viền cái ờ, ốp mặt trước là bằng inox đây số 19 ờ, đây là hàng ờ, trưng bày mặt men chống xước số 20 hàng dùng lướt cũng có mặt men chống xước tiếp đến thì sẽ đến với một số dòng bếp từ thì tất cả những dòng bếp từ công suất của nó mà trên 2.000W thì nó sử dụng điện 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 còn dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng điện 100V thôi nên ta phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có công suất cao hơn còn về dây dẫn á, các bạn nên đi dây dẫn có tiết diện lớn để đảm bảo được cái công suất nấu từ 4 ờ, chấm cho đến 7 chấm tất cả những dòng bếp á, đều có bảo hành và trước khi giao bếp sẽ có là một cái clip lên test những cái tính năng của bếp thì để quay trở lại với dòng bếp ờ, thì tôi sẽ đến với dòng bếp ờ, Rinnai này để test cho các bạn xem đây giờ tôi cũng sẽ đóng nắp lại để các bạn xem một cái à, ngoại thất và test những cái tính năng của nó bếp này có mặt men chống xước này nó có giá là 2 triệu ba đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kính lại sẽ che kính lại này để tránh trục vào bên trong cắn phá dây điện bếp nướng bếp nướng hai tầng lửa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 như ở bếp nướng thì nó cũng có tính năng là hẹn giờ nướng đây và nướng hai tầng lửa tầng chỉnh lửa trên và tầng chỉnh lửa dưới đây thì cái thời gian vào mặc định của nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút thì bây giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp nướng ở bếp nướng á, nó có cái bề mặt lửa cháy rộng nên nhà <clears throat> nên nhà sản xuất á, họ chỉ cho phép ta chỉnh từ mức 10 về 8 thôi chứ không giống như ở trên bếp nấu này có thể chỉnh nhỏ nhất được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 còn về pin sạc thì nó cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ trên cái viên pin này để các bạn dễ phân biệt và khi lắp pin vào bếp để sử dụng á, các bạn nên quay cái dấu cộng nè các bạn phải quay cái dấu cộng nè ra hướng bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong hộp pin nếu các bạn gắn đảo cực lại thì bếp nó sẽ không hoạt động bếp bên phải tôi đã khóa đây đây, bên trái cũng đã khóa ra công tắc đang ở vị trí là mở đây còn ở bếp nướng cũng đã khóa ra sau một phút hẹn giờ thì khi mà hẹn thời gian mà còn 30 giây cuối á thì nó sẽ hiện cái thời gian à, lên đây thời gian đếm lùi ở trên đây nè sau khi còn lại 30 giây cuối thì nó sẽ hiện cái thời gian đếm lùi lên thì bây giờ cô cũng sẽ thử cái pin sạc này để các bạn cùng theo dõi về pin sạc này á, thì tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo lò xo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 nhấn lần thứ hai là nấu cháo còn ở cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước thì tôi cũng sẽ thử tính năng nấu nước cho bếp bên phải này thì ở tính năng nấu nước các bạn nên sử dụng những cái loại nồi á, mà nó có cái đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn sử dụng những cái loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó khi nướng các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống thì ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên cũng sẽ làm mềm được cái thực phẩm ta nướng nó không có bị khô còn ở bếp bên ờ, trái của tôi á, thì nó cũng sẽ có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo ở cái nút 3 giây này là cái chế độ ờ, rang thì các bạn sẽ đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên khi sáng đèn thì nó sẽ kèm thêm một cái tiếng bếp thay vì ở điều kiện hoạt động bình thường á, thì cái que cảm biến này nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga khi mà ta kích hoạt vào cái que chế độ rang này á, thì ở cái que cảm biến này nó sẽ từ 3 tăng từ à, hai trăm rưỡi đến 300 độ giúp cho ta kéo dài được cái thời gian à, chiên hay rang những món có nhiệt độ cao á thêm một tí nữa nhưng khi đạt đến 300 độ ở que cảm biến đó thì nó cũng sẽ khóa ga thì để khắc phục cái vấn đề đó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 thì các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ để nó sáng đèn lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt đi hoặc là các bạn tắt bếp rồi mình mở lại còn đối với cái bếp mà không có cái nút ba giây này á thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt cái công tắc rời ở phía hộp pin này thì khi sử dụng á, các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái để bật cái tính năng rang đó lên và khi không sử dụng thì các bạn sẽ bật về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường thời gian nấu nước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 thì ta sử dụng được một thời gian thôi nó sẽ một chân và nó rớt ra còn tác dụng của cái nắp đó là để ngọn lửa này nó tỏa ra không chụm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này làm bếp hoạt động không chính xác thì đối với dòng bếp này thì nó chỉ có những cái chức năng à, nấu nướng à, thông thường thôi và những cái chế độ nấu này thì à, nó không có tích hợp thêm tính năng là hiện giờ nấu thì shop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 về cái tính năng nấu cơm á thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm thì cái nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 ờ, triệu nhưng mà tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ sử dụng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi các bạn cần phải bịt kín lại và khi nấu cơm thì mình phải chọn đúng vào cái chế độ nấu cơm nhấn một lần đầu tiên ở hình tu cơm này thì khi cơm chín thì nó sẽ tự động tắt bếp đây tính năng nấu nước sôi của tôi đã khóa ra thời gian trên ổ cắm hiện giờ này vẫn còn 3 phút đây